shop.zun.com, shop báo ạt liên quân, BUBG Mobile uy tín, giá rẻ. We dropping bass like a motherfucking atom bomb. Hello và hi Xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình Mình là Khôi Michael và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series thử thách trong gì tiền nằm nhà Ok thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách vô cùng bá đạo cực và dị của một bạn fan có yêu cầu mình chính xác là sử dụng tất tất tất cả các loại máy bay bay lên trời cộng với lại hiệu ứng ảo ảnh thì ok ngày hôm nay mình đã tạo ra một cái hiệu ứng ảo ảnh làm bởi rất là nhiều hình tròn nha các bạn đây cho mọi người xem chỗ này à, gồm hơn 200 cái hình tròn và mỗi cái hình tròn này thì cao và to 100m rộng là 400m nha các bạn xếp chồng lên nhau chúng ta có một siêu dốc ảo ảnh à không phải siêu dốc mà là một cái đường ống ảo ảnh như thế này ha và đường ống này thì nó có xoay nha các bạn hay nói khác là nó có chuyển động theo trục xoay tròn và khi mà chúng ta bay lên thì nó sẽ có hiệu ứng như thế này đây này các bạn này thì hôm nay chúng ta sẽ mốt uh, Sonic Bomb cộng với lại mốt 1 tỷ mã lực luôn Và cho tất cả các loại siêu máy bay của chúng ta lên cái đường ống này nha mọi người Ok chưa? Và ở trên cái đường ống đấy thì sẽ có một cái điều bất ngờ và đặc biệt thì uh... Tí nữa lên rồi chúng ta tính sau nha mọi người Đó, bây giờ chưa lên thì uh, chúng ta không xem Khi nào bắt đầu thử thách thì chúng ta sẽ xem cái đấy là cái điều bất ngờ gì nha Trước khi vô cái thử thách này thì mình cũng có một uh, thỉnh cầu với các bạn đó là bạn nào chưa like chia sẻ hay đăng ký channel của mình thì hãy cố gắng like chia sẻ đăng ký channel của mình nha như cậu bạn huấn rêu có nói là xem mà không like thì ăn đầu và dislike đó lấy đâu ra là các bạn hãy cố gắng like và share và đăng ký channel của mình nha <laughs> thực chất là cái câu này mình cố gắng câu thời gian thêm chút chút chút chút, nữa để đặt mấy cái quảng cáo nữa rồi ok và không nói nhiều linh tinh luyên thuyền nữa thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái thử thách này nha mọi người ok chưa và vâng ba hai một Vespa chính xác là chiếc máy bay đầu tiên của chúng ta nha các bạn ơi Và ok mình cũng đi đây xem coi nó lên trên cái à, đường ống ảo ảnh này thì nó cũng như thế nào nha mọi người đó, hôm bữa thì làm à, về cái tập mà mô tô ảo ảnh ấy được các bạn ủng hộ rất là nhiều hôm nay thấy ý tưởng của bạn kia làm luôn cho nó máu úi giời ơi rồi vâng và Nitro đã bắt đầu là búp lên à chưa búp các bạn ạ nhưng mà hiệu ứng Sonic Bomb đã có thôi mình Nitro luôn này trời ơi máy bay rất là lạng các bạn ạ rồi, vừa có Sonic Bomb xong thì máy bay nó đỡ lạng hơn một chút nhưng mà có vẻ nó vẫn rất là ờ. lạng. À đúng rồi các bạn ạ, thì hôm nay chúng ta sẽ sâu cả cái tay cầm lên uh, luôn nha. Đó để đảm bảo rằng là mình có giữ full cây ga nha mọi người. Nhiều bạn cứ bảo là cái tốc độ 1463 này là tốc độ vẫn chưa phải là max. Đó nhưng mà thực chất là nó max rồi các bạn ạ. Mình không hiểu tại sao nữa. Đó, chắc máy bay nó chỉ được bằng đấy thôi. Và các bạn có thể thấy là mình vẫn đang giữ cây ga cái ga là thanh R2 đấy ha Ok chưa Rồi và nói chung là cái hiệu ứng ảo ảnh thì cũng khá là tốt đấy Ơ ừ, sao chậm rồi Nitro thêm phát nữa này rồi Mỗi lần Nitro là nó lạng kinh thật Ồ oh, Có vẻ như là Nó tới cái từng đối lưu Từng ờ, gọi là cái tầng ờ, Cái tầng mà vượt qua cái ờ, trái đất đấy đâm ra nó không bay được nha mình phải video liên tục ui nó tự tắt máy rồi các bạn ạ tới đây đây nha mọi người ok chưa rồi để mình ra ngoài xem coi à mình quên nữa là hôm nay siêu dốc của chúng ta sẽ làm và cao tới tận là 20 000 mét nha các bạn ơi đó, hôm nay cố tình à, làm giới thiệu ngắn nhưng mà có vẻ không được phải nói rõ như vậy chứ mất công lại bảo mình lung tung linh thuyên nha Ok chưa? Siêu dốc là cao 20 000 mét và bây giờ sâu cho các bạn xem cái điều đặc biệt ở trên trời này đó các bạn thấy chưa Hôm nay mình mốt mẹ nguyên quả Demon Demon có nghĩa là mặt trăng siêu to khổng lồ Ở trên ờ, đỉnh của cái à, đường ống này ha Đó Và hiện tại thì con à, vét trà này Đây vét trà các bạn ạ Không thể nào lên trên đỉnh của cái đường ống này nha các bạn ơi Tiếp theo thì là máy bay diều nha các bạn ơi Sorry tất cả các bạn là vừa nãy nói hơi nhiều Bây giờ nói ít thôi mất công các bạn lại kêu ha Rồi ok bây giờ mình đi này Máy bay diều thì nó có một cái động cơ cánh quạt ở đằng sau nha mọi người Ui giời bay luôn rồi Thôi kệ đi trô luôn nha mọi người Nói chung máy bay diều mà Tí tí nó bay à Ơ <laughs> Nhưng mà có vẻ như là nó không có hiệu ứng 1 tỷ mã lực nha mọi người Như mọi người có thể thấy Không hề có luôn À rồi rồi, rồi có rồi có rồi Đầu lượn lên nào lượn lên Ui rồi Wow vẫn có thể đi được nha mọi người Wow wow wow cái này là đi chứ không phải là Ui Ui rồi Ghê thế Ui giời bay xuống rồi Từ từ từ, từ. Để mình à, càng lại Con máy bay diều này nó rất là khó điều khiển Các bạn phải càng liên tục Như mọi người có thể thấy mình điều khiển rất là khó Cứ tí là bục vô trên cái à, Gọi là đường ống của chúng ta Lại bay xuống này này Ui ơi, có ai đăng ký channel của mình thế Cảm ơn bạn rất là nhiều nhá Đang quay video Một bạn đăng ký bạn ạ đó, bạn gì gì đấy rất là nhiều nhá rồi lên nào vâng thôi kết luận luôn con ạ máy bay diều không thể nào mà bay cao hơn được nữa nha mọi người vì mình không bẻ được này ờ được rồi rồi rồi, rồi, rồi cố gắng cố gắng oh my god rồi kết luận luôn nha các bạn ơi máy bay diều không thể nào mà lên được cái đường ống ảo ảnh này nha các bạn tại vì cứ tới đây là nó <laughs> nó cứ bục vào bức tường mà không đi được các bạn ạ Không bay được nha Tiếp theo là Venom nha các bạn ơi Một trong những loại máy bay có một cánh quạt nha Rồi ok đi này các bạn này Thì uh, cái đồng hồ đo tốc độ của chúng ta là km trên giờ nha các bạn Hôm nay mới để ý cái km trên giờ nó ở trên đỉnh của cái à, đồng hồ đo ấy <laughs> Hôm bữa cứ tưởng là hải lý hay dặm hay là là, là cái gì gì đấy Không biết nữa Nói chung là không biết đơn vị đo của máy bay các bạn ạ Mình không biết rồi ok Nicho nha Thấy máy bay chậm quá Nicho cho nó nhanh này Rồi tốc độ lên 300 luôn Khi là bút Nicho Có hiệu ứng Sonic Bomb luôn nha ờ, Thì tại sao mình lại nói là có hiệu ứng Sonic Bomb Mặc dù nó chưa lên tới tốc độ là đấy Tốc độ là 1, 2, à, bao nhiêu đấy Thì mình nói luôn là cứ mỗi lần các bạn nghe tiếng động cơ nó kêu ấy Là nó có hiệu ứng Sonic Bomb nha Ok chưa Rồi và hiện tại là cái hiệu ứng ảo giác nó rất chi là đẽ luôn mọi người ạ à. <laughs> Hoa hết cả hai con mắt Trời wow, wow, wow, wow. Để ý ấy, là cái ở xa xa thì nó có hiệu ứng giống như kiểu là nó, nó xoay hình tròn á Còn à, cái mà ở mép mép hai đầu cánh máy bay ấy, thì nó chỉ giống như kiểu là chúng ta có hiệu ứng là đi lùi thôi ừ. Và tới đây rồi thì máy bay lại giảm tốc độ rồi đi Michon ạ Ôi không được rồi mọi người ạ Mình để ý từ nãy giờ nha Cứ tới cái tầm tầm này này Tầng đối lưu, tầng ờ, bầu khí quyển của nó ấy. Đấy Là nó tự nhiên tắt động cơ nha mọi người Rất là chân thực luôn Công nhận là cái bản mốt ờ, Sonic Bomb này chân thực vãi Cứ tới tầm ờ, bầu khí quyển là Tắt động cơ Giống như kiểu các bạn uh, sắp sửa ra ngoài vũ trụ ấy Đấy là tự động nó tắt động cơ và sau đó là đài Piro là chiếc máy bay tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi Và con máy bay này thì có động cơ tên lửa đẩy nha Rồi ok đi này các bạn này Đây là con máy bay mà phải nói là bay rất chi là nhanh các bạn ạ Không biết là nó có thể lên nổi cái đường ống cao tận 20.000m của chúng ta hay không nha rồi đi đây nói lại lần cuối là đây là game nha mọi người nhiều bạn cứ bảo ủa sao mình đọc tên máy bay hoặc là tên bất kỳ cái loại xe gì nó hơi sai sai thì mình cũng nói luôn là tên nó là tên trong game à mình đang nói là tên trong game chứ không phải là tên ở ngoài đời thật của nó à đó nên đâm ra là các bạn à, hiểu cho mình và thông cảm cho mình nha bây giờ mà mò mấy cái tên ở trong thật ờ, ở, ở ngoài đời thật chứ phải ở trong thật thì chắc cũng hơi lâu à, đó nên thôi hiểu cho mình và hiện tại là Piro thì bay cũng rất là nhanh này tốc độ đang là max luôn và có hiệu ứng hơi lạ đó rất là lạ luôn các bạn ạ mình phải điều khiển à, tay cầm liên tục để cho nó không va một hình tròn và tốc độ là 1469 nha bắt đầu thấy à, cuối đường ống có cái đen đen rồi và cái đen đen đó chính xác là mặt trăng nha đi trô thêm khác nữa này rồi ui rồi ui rồi ui rồi rồi lại bị va vào cái gì rồi bị trộn thuốc sẵn nữa rồi nó bị tắt máy đấy đấy mọi người ạ đấy mặc dù mình vẫn giữ cây ghe nha đang cố gắng đi trô để bay ờ, tới mặt trăng này này ui đừng có va trời rồi xong luôn cứ mỗi lần va vô cái ờ, đường ống là có như máy bay nó sẽ tèo tiếp theo là một con máy bay có ở trong facility nha các bạn ơi chính xác là avenger infinity war à không avenger thôi các ạ thì cái con Avenger này ấy, là một cái con Avenger được thiết kế cho con Avenger nha các bạn Tại sao mình nói như vậy? Tại vì uh, các bạn nhìn cái cánh quạt của nó này Đó, tí nữa mình sẽ à, chơi cái con Avenger ở trong Facility cho các bạn xem nha Còn con Avenger này là cái con Avenger được thiết kế cho con Avenger nha Nó hơi khó hiểu, mong mọi người thông cảm tại vì thuyết trình nó hơi ngu Rồi, thôi bây giờ mình đi nha các bạn Đó, vẫn đi được mặc dù cánh quạt nó không quay nha Đó, thấy chưa? đã bảo con này là con Avenger được thiết kế cho con Avenger mà nên nó nó bị như vậy đấy à. tí mình sẽ chơi cái loại Avenger kia cho mọi người thấy hai loại nha không phải <laughs> loại này là, là loại kia đâu nha rồi đi chô này vâng và tốc độ cũng đang lên rồi 500 ok ôi mình cứ để ý là vô cái siêu tốc ảo ảnh này thì hình như là lúc nào nó cũng giống nhau thì phải các bạn ạ Tại các bạn biết sao Tốc độ lúc nào nó ngang nhau mà Max speed lúc nào cũng 14669 Đấy Ui ơi Ui ơi ui ơi Cố gắng lạng nào cố gắng lạng Rồi đi tiếp này Thì nếu mà các bạn thích cái video này mình nhớ like, chia sẻ và đăng ký nha Giống như hồi đầu mình có nói đấy Ai mà không like cho tôi, không đăng ký cho tôi hoặc là chia sẻ cho tôi thì ăn cứt đó nên các bạn nhớ like và chia sẻ đăng ký cho mình nha động lực của mình chính xác là những cái like của các bạn và chia sẻ của các bạn và đăng ký của các bạn không có like chia sẻ và đăng ký thì khôi không còn động lực để tạo những cái map bé con mẹ nó đạo như vậy đâu nha nhớ like cho khôi nhá <laughs> ui ơi cố gắng lên ạ à. rồi rồi bắt đầu số big bom lần hai rồi các bạn ạ uhm, không lên được mọi người ơi tốc độ số sonic bom là bốn trăm mấy không lên được nữa nha này này tí đó thấy không 483 không sao khôi sẽ cố gắng khôi lên tới mặt trăng luôn các bạn ạ Ui, rồi sắp qua được cái đường ống rồi các bạn ơi Ui, bẻ cái đầu lên wow tới vũ trụ luôn rồi nha các bạn wow rồi, vậy là chúng ta đã qua được cái đường ống này Chính xác là con Avenger này có thể qua được cái đường ống này nha Wow, wow, wow, wow Và mẹ đã đạo luôn này, tới mắt trăng luôn này <laughs> Vai Đó, thoát khỏi trái đất rồi nha mọi người Rất tuyệt vời Ui, tới đây không nitro được nữa không các bạn ạ À được, được, vẫn được, vẫn được Cố gắng đát lên mặt trăng luôn này đó các bạn thấy mặt trăng nó có quay luôn nhá y chang như thật luôn các bạn ạ đáp mặt trăng nào ui to vãi các bạn ạ <laughs> oh my god trời vãi cả trưởng mặt trăng luôn rất là to nhá đây đây để mình đát đây này rồi ok ui, ui. không thể không thể vô được các bạn ạ không thể vô được không thể đáp được nha các bạn rõ ràng là mình đã bị dính vào mặt trăng rồi nhưng mà mình không thể nào bạn đáp vô được cái mặt trăng này nhá rồi thôi nói chung là con Avenger được thiết kế của con Avenger này có thể qua được cái thử thách này nhá tiếp theo là Avenger đây, đây mới chính xác là con Avenger được thiết kế bởi Avenger và Avenger nha các bạn <laughs> Cái game này nó làm Avenger quá à, đó thì con này thì nó có thể xoay được cả cánh quạt này à, thấy chưa Rồi bây giờ mình đi này các bạn này Bạn nào chơi GTA 5 mà mốt Menzo các bạn sẽ biết là có hai loại Avenger Chứ nếu bạn nào mà không chơi thì chắc không biết đâu Cứ bảo mình là mốt lung tung vô ờ, một con gọi là mất cánh Một con là, ờ, là, là, là có cánh nhưng không phải nhá Đó hai, hai thể loại các bạn ạ Và con Avenger này không đi được nha đấy bây giờ mình phải cho nó bay lên vầy và mình ờ, phóng nitro thôi các bạn ạ tại vì nó không đi được tiếc lắm các bạn ạ rồi rồi rồi rồi, rồi. cúi thẳng cái đầu lên nào ok nitro này rồi và Avenger đã có hiệu ứng của Sonic Bomb Tốc độ đang là 600 mấy nữa rồi đây này Khá nhanh à Rồi Rồi Sonic Bomb luôn nha cái Sonic Bomb là tôi chả thấy cái gọi là đường ống ảo ảnh đâu các bạn ạ <laughs> Ok rồi thấy rồi đấy Bây giờ thì cứ đi thôi Xem coi là con Avenger này Có giống con Avenger được thiết kế bởi Avenger kia hay không nha Đi trôi thêm phát nữa để cho nó mạnh này Rồi đã thấy một chút chút xương xương cái gì đó là đen đen ở cuối đường ống rồi Nói lại lần nữa là chính xác là mặt trăng của chúng ta à. <laughs> Nói vậy cho chắc nhiều ông cứ bảo không phải mặt trăng Chết tôi Ui, đi cho con này có vẻ yếu hơn con Avenger được thiết kế bởi Avenger các bạn ạ Ui, cánh quạt bắt đầu là không di chuyển nữa rồi Mặc dù mình vẫn đang giữ cây ga nha các bạn Ui Vẫn bay được các bạn ạ Vẫn có hiệu ứng số đứt bom. Lại giảm thôi. Tính ra là con Avenger này giống con Avenger được thiết kế bởi Avenger kia nhỉ Đúng không? Các bạn thấy giống không? Lên nào Đấy Tốc độ cây chuối vẫn là chỉ 480 là hết đát Mặc dù đã bút nitro à. Rồi ra đường ống luôn các bạn ạ Lên part 2 nha các bạn ok giờ tiếp tục lên mặt trăng này Uầy Bé náo Bé, bé bay Avenger bay ra ngoài vũ trụ luôn Đâm ra cánh quạt không quay cũng đúng <laughs> Bắt buộc phải chơi cái gọi là chế độ đi ờ, trô phản lực các kiểu Mới đi được trên đây à. Nếu mà giữ ga không là không thể nào đi được các bạn ạ Chỉ có nitro với chị được thôi Rồi đáp lên mặt trăng thôi các bạn ơi Đáp nào đáp nào đáp nào đáp nào Đáp vô đáp vô Ui, Vô đi mà Ôi sao nó không vô bay Từ từ từ từ từ Nó bị lạng các bạn ạ Không vô được Đáp lên Ui đáp được này các bạn ơi đáp được Ui ui ui ui Từ từ từ từ từ Ra coi ra coi Ui tôi đang ở trên mặt trăng này các bạn ơi Ơ ờ. à. Bay ra ngoài rồi các bạn ơi B-11 Striker 4 là chiếc máy bay tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi Một trong những cái loại máy bay có hai động cơ phản lực nha Rồi ok, quất luôn này Rồi lần này thì mình sẽ cho con máy bay này lên tới cái gọi là đường ống thôi nha Đỉnh của đường ống thôi, không lên mặt trăng nữa các bạn ạ Tại vì chúng ta không thể nào mà đáp lên mặt trăng được nha Đó nó toàn bị bay ra ngoài à Với cái gọi là môi trường không trọng lực Thì ờ, cái dụ mà đáp lên mặt trăng là never and à, never die luôn à. Rồi bây giờ bút nitro này Rồi Ok tốc độ đang gia tăng nha Wow 800 luôn rồi đang tính nói là tốc độ 600 cây chuối trên giờ mà khác một lên 800 luôn quá nhanh ờ ừ. Ai một à, bốn à, sáu chín tiếp rồi nha các bạn tốc độ mắc rồi ui giời ui giời đừng đừng đừng đừng mỗi lần mà va vô cái à, đường ống là coi như khó lái vãi trưởng Ui. vãi trưởng ạ à. nhanh quá <laughs> rồi ok bắt đầu là đầm máy bay lại rồi ui giời không biết là con máy bay này có thể nào một phát một qua đường ống hay không hay là bắt buộc phải nitro hơn Ui rồi nó lại phải Nó lại phải nitro rồi Tốc độ giảm rồi nha các bạn Bắt buộc phải nitro rồi Tới môi trường gọi là ngoài vũ trụ ấy Ngoài trái đất ấy Bắt buộc Ơ và con này đi nhanh hơn này Bay với tận là tốc độ 18 bao nhiêu luôn Nitro lên Rồi ra ngoài đường ống luôn nha các bạn ơi quá tuyệt vời Ui, đường ống tôi làm chuẩn lắm các bạn ạ đúng 20.000 à, cây chuối 20.000 km ấy, thì uh, chuẩn xác là nó ra khỏi uh, trái đất luôn đây gọi là trong game nha mấy ông cứ bảo uh, ngoài đời thực chất là game nó như vậy tôi nói trong game tôi đang đâu có nói ngoài đời à, ok chưa sẽ là một con máy bay siêu to khổng lồ có tên là Volon tốt nha các bạn ơi Vola tốt phải Volon nói lộn à rồi ok quất này con này thì có bốn động cơ phản lực luôn nha bốn động cơ mắc to luôn Ui con này ờ, ở dưới đất đã vẻ lái khó khó rồi Chắc lên không lái nổi quá các bạn ạ Lại to đấy Chắc không nổi quá Đây đây đâu này Vừa bẻ qua một bên rồi đấy không Lạng vãi trưởng luôn Rồi bút nitro này Ui giời nitro không được luôn con ạ Bút lại coi ok ok ok Ui... bút bút bút bút bút bút bút lên nào lên nào rồi lên được rồi máy bay nặng quá các bạn <laughs> xem chết ra đấy ừ. ui rồi rồi số đích bom luôn rồi lạng lắm lạng lắm tập trung lái nhá tiếp tục nitro này cho nó mạnh này Uầy Nhìn con máy bay này đi trô vô nhìn đã thật đấy Kiểu mấy cái động cơ của nó phát ra cái cái phọt lửa giống như kiểu tên lửa đẩy ấy Nhìn đúng chất luôn này Đấy thấy không Phê hơn Lạc lắm lạc lắm Từ từ từ nào Cân bằng lại tí nào Rồi hết đi trô luôn Bẻ lái lại Ui không được rồi quan ạ máy bay nặng quá mình không thể nào mà mình làm cho nó chính giữa được ấy ui té nữa rồi các bạn ạ ok vậy là con tốt này không thể nào lên được nhá tại vì nó nặng quá à. mình, mình kiểu mình mình giữ vậy này để đầm cho máy bay lại mà không được các bạn ạ tiếp theo là một con máy bay trong khu quân đội nha bạn ơi có tên là Hydra nha rồi cuốt đây các bạn ạ Hydra thì có động cơ tên lửa đẩy là chắc chắn rồi à Ok Tốc độ khá là nhanh này 18 19 à, rồi Cực kỳ nhanh luôn Ok Lên siêu dốc này Rồi Nitro lên các bạn ơi Wow vâng, Thì rất là ngon Hy vọng là chiếc Hydra này cũng có thể bay qua nổi cái đường ống này Một trong những cái loại đường ống ảo ảnh mà khôi thiết kế Khá là chuột xác luôn để tạo hiệu ứng ảo ảnh ô vuông các bạn ạ Ui rồi Wow, bắt đầu có hiệu ứng ảo ảnh rồi nhá <laughs> Nhìn xa rất là là, là hoa mắt Còn à, nhìn gần thì giống như kiểu là máy bay đang đi lùi đấy Ui rồi, bắt đầu lạng rồi đấy Lạng hình quá, lạng hình quá Ui rồi Vai cả trưởng Ngoài đời không biết là những cái phi công lái máy bay lái mà vô cái đường ống vậy biết họ lái được không nhở trong game thì chúng ta chỉ cần thao tác với một nút bấm là chúng ta có thể quành trái quành phải rồi ngoài đời là họ phải kéo cái tay cầm ấy đó khá là gắt ha ui ui tông rồi trời pha đấy chủ quan quá mình để ý ấy, là con máy bay này là lên tới độ cao hình như là từ từ từ từ để mình cố lên lại xem coi nhá đi trô phát này Chứ không đi trô được các bạn ạ À được được được được được Rồi lấy lại này các bạn này Ok có hiệu ứng uh, Sonic Ball lại rồi à, Vẫn bị tắt máy nhá Vừa rồi chắc là nó bị tắt máy sẵn đấy Lúc đó mình lên không được Ờ nhưng mà lần này lại lên rồi <laughs> dễ nghe vai trưởng ừ. đó nói về mấy cái loại máy bay mà nó phải dễ điều khiển một tí cơ, nó đừng có lạng mạnh quá ấy thì nó bay lên đây là, là, là vì vu à. tiếp theo là máy bay chở các flyer trong bubg nhé bạn ơi chính xác là titan rồi đi xem coi lên nổi không nha titan này thì lái khá là đầm đầm lắm các bạn ạ mình nghĩ là nó có thể lên được á nhưng mà cái việc mà thoát ra khỏi bầu khí quyển thì không biết là nó có bị tắt máy hay không nha thì không biết ờ. nhưng theo mình nghĩ là chắc nó cũng tắt máy tại vì <laughs> nãy giờ có loại máy bay nào mà không bị tắt máy đâu ha đó nghĩ là vậy thôi rồi đi trô này ui đúng là đầm các bạn ạ đầm lắm đầm lắm ok lạc qua một tí cho nó chắc rồi tốc độ đang là ngàn đấy rồi sonic bom nữa nha ui cái con này hiệu ứng uh, ảo giác nó rất là đặc biệt này đó nhìn nó đẹp vãi các bạn ạ đấy con này làm cho mình thỏa mãn vãi cả trưởng tại vì hiệu ứng ảo giác nó rất là đã kiểu nó không lạng mấy á đâm ra ảo giác nó phê vãi wow hòa hết cả con mắt quầy quầy quầy quầy đi trốn phát nữa đi ha wow đấy các bạn thấy không nhìn xa thì bắt đầu là hoa mắt còn nhìn gần thì giống kiểu máy bay Đo lại Rồi xong Không gập xuống được các bạn ạ Không gập xuống được ừ, Lại ấn lộn rồi Không gập xuống được nha Rồi Kết luận luôn nha các bạn ơi Tại vì bây giờ Nói chung là nó có thể qua được Nếu mà mình điều khiển một cách gọi là uh, Tập trung hơn một tí Nhưng mà thôi để uh, gọi là rút ngắn cái thời gian của những cái con máy bay bắt đầu thử thách ấy nó có nitro đấy bốc lên lại bốc lên lại ừ, không được rồi thì thôi để rút ngắn thời gian thì thôi nha cứ cho con này nó là không qua được đi nha các bạn ơi Mong Gu là chiếc máy bay tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi Một con máy bay có hai động cơ cánh quạt à Rồi quất luôn Ừ đi chậm thế Nhanh nhanh tí nào Thì cái con này mỗi lần tốc độ cao cao tí là nó sẽ chổng đít lên nha các bạn Đấy các bạn thấy không này Chổng đít lên nha Đó. Rồi, bắt đầu là lên siêu dốc 90 độ ha Ok, ok, ngon đấy Rồi, tiếp cận à, đường ống ảo ảnh nào Nitro thôi các bạn ơi Con này tới đây nó nó kiểu nó khức khức lại rồi Bắt buộc Nitro Rồi, và tốc độ đang là 700 nhá Con này thì bay tốc độ cao rất là lạ các bạn ạ Ui, ui, ui, ui, ui Ui, ui, lạ quá, lạ quá Và trưởng ạ à. Cố gắng điều khiển lại nào Ok Mắc tốc độ rồi đấy các bạn ạ à. Con này mình sẽ cố gắng cho nó bay qua đường ống luôn Hy vọng là làm được thôi chứ không biết là làm được hay không nữa <laughs> Điều khiển nó khó lắm các bạn ạ à. Đấy, nó gắt, cực là gắt luôn đấy Ui, ui, ui, ui, ui, ui, Ui ui ui ui ui Oh my god Rồi Đầm cái cái đầu lại đầm cái đầu lại Ui ui ui Không đầm được đầu quan ạ Ui Đi chôn đi chôn đi chôn đi chôn đi chôn Ui Vai trưởng ạ tự Tưởng phạt đấy chết rồi chứ Mình để ý là máy bay mà Nào mà nó bị vướng vô hình tròn là nó sẽ bị té luôn nha Nên cố gắng không để vướng vô hình tròn Rồi pha này phải ly chô liên tục rồi đấy còn đâu đó khoảng tầm ờ, sáu bảy trăm mét nữa mới có thể qua được cái đường ống này các bạn lưu ý là mình đang bay thẳng đứng lên trời nha nó không phải là bay ngang đâu Cái dụ mà bay ngang mà lên sáu bảy trăm mét thì nó dễ Còn cái dụ mà bay thẳng đứng lên trời ấy, thì nó khó hơn à. Rồi rồi Thoát ra được đường ống rồi đây này Chắc chắn luôn các bạn Rồi, qua nha Đấy, tiếp cận gần tới mặt trăng luôn này <laughs> Ngoài đời ấy là mặt trăng tới tận là như là 1.700 bao nhiêu ngàn cây chuối ấy Đấy, trong game chỉ có 25.000 mét là tới thôi <laughs> Vai cả trưởng ạ Tiếp theo là F22A chả to nha các bạn ơi Rồi, đi Xem coi F22A chả to nó cũng như thế nào nhá Còn máy bay này thì hôm bữa mình có làm một cái thử thách là cho nó bay lên trời để cho nó cắm thẳng xuống dưới đất rồi nên các bạn cũng biết là con này thế nào cũng lên trời được ha nhưng mà vô đường ống cuộn tròn thì nó sẽ như thế nào ha chúng ta cùng xem nhá Nicho này rất là đầm các bạn ạ rất đầm rất ok Uầy, hiệu ứng kìa Đang có hiệu ứng hay thì tự nhiên à, có hiệu ứng solid Bomb ở đấy khói mù mịt khiến tôi không thể nào nhìn được cái hiệu ứng ảo ảnh Wow Wow Ui ơi, ui ơi, ui ơi Vãi trưởng à, các bạn có thấy cái gì không? Ui ui ui ui ui ui Oh my god Con này hiệu ứng tốt vãi cả trưởng Tốt hơn cả Titan uh, máy bay chở Flyer của BUBG luôn Ui Mình bị cuốn theo cái ảo ảnh luôn rồi các bạn ạ Biết có bạn nào nhìn thấy không nhỉ? Các bạn nào mà nhìn thấy nhớ comment à, cái cảm giác của bạn khi mà bị cái hiệu ứng nó cuốn vào nha Ui ghê vãi trưởng Rồi rồi bắt đầu nó bị tắt động cơ rồi Nhưng mà máy bay vẫn bay rất là nằm nha, Không hề có hiện tượng lạng luôn các bạn ạ Đầm <laughs> vãi trưởng Rồi, ra ngoài vũ trụ luôn rồi, ok Vậy là chiếc F22A chặt to này cũng bay lên được nha các bạn ơi Quá đầm luôn này đấy Thẳng bắt luôn này hả Ui Làm quả tiếp cận lên mặt trăng luôn Wow vẫn có hiệu ứng uh, Sonic Bomb Vãi À nó lại lần cuối nha Sonic Bomb là mình biết đấy Là nó là 1246 cây chuối Là nó sẽ có hiệu ứng Sonic Bomb nhưng mà ở đây mình cài bản mốt này vô ấy cứ mỗi lần mình phóng nitro về này mà các bạn nghe tiếng động cơ ấy là chính xác là nó đã có hiệu ứng sonic bomb nha còn nếu mà không nghe tiếng động cơ tiếng ờ, ống xả ấy, thì nó chưa có nha ok chưa nói vậy cho chắc chứ mất công các bạn cứ bảo lung tung đấy mình làm cái này mình biết mà đó à, ok chưa rồi bây giờ rác vô mặt trăng này Ui, đáp vào luôn các bạn ơi, ui Wow ấy lại té rồi <laughs> Mình là mình vẫn đáp vô được cái mặt trăng nha các bạn Nhưng mà có vẻ như là mình ra ngoài là mình không đứng được trên mặt trăng à chỉ dùng gọi là máy bay đáp như thế thôi chứ không đứng được nha các bạn Tiếp theo là một loại máy bay siêu to khổng lồ có tên là Cargo Plane nha các bạn ơi Máy bay Boeing to nhất ở trong game này à Rồi, đi luôn to mày không biết <laughs> thì đã lên có vừa tròn khi <laughs> kinh vô cái đường ống của mình không nữa các bạn ạ <laughs> hy vọng là vô được ok tốc độ đang là 19 nhá rồi đang lên rồi đây, rồi đi trô này bạn này cho nó nhanh Ui lại không phóng đi trô được bạn Rồi thẳng băng rồi Lên luôn nào Ok máy bay đang đi rất là thẳng nhá gì lạc lạc lạc lạc lạc rồi cực đầm rồi các bạn ạ ui ui cái hiệu ứng mà Sonic Bomb ấy <laughs> nó bay tí tẹo tẹo teo luôn các bạn ạ chứng tỏ con máy bay này to quá ấy đây đâm ra là hiệu ứng nó bé wow con này cũng khá là cuốn này các bạn này thấy không ui rồi vướng một cái siêu dốc rồi trời Đi trên siêu dốc luôn ạ à. Ok đi trâu nào Ui đi trâu phát hết luôn Đi trâu lại này Rồi đi lại được rồi con ạ Khá ổn khá ổn Rồi tiếp tục là số đích bom tiếp này Wow thì nếu các bạn thích cái series à, thử thách của mình nhớ like chia sẻ đăng ký nha lần này là lần thứ ba mình nói rồi hy vọng các bạn hãy cố gắng like chia sẻ đăng ký dạo này ít like và nhiều dislike quá đâm ra khôi cái tưởng khôi là cây ICM không bằng ấy dislike quá là nhiều <laughs> đâm ra cố gắng like cho mình nhá tại vì làm một cái map này nó cực kỳ lâu luôn các bạn ạ mình phải gắn từng cái ô vuông từng cái hình trắng trắng này này rất là nhiều luôn đấy đâm ra là hy vọng các bạn cố gắng like cho mình nhá đừng dislike tội nghiệp mình các bạn ạ ờ à. ôi vậy là con cargo flan này cũng không thể nào lên nổi nhá, tại vì nó to quá à mình điều khiển này đấy mình điều khiển không được luôn này nó cứ bị dính một cái hình tròn đấy các bạn ạ à. tiếp theo là máy bay siêu âm nha các bạn ơi rồi đi luôn à ôi cánh cũng khá là to có vẻ to bằng cargo flan có thể như thế nha mình đoán là như vậy thôi chứ mình không biết nữa các bạn ạ Nhìn nó to vãi Rồi đi show này bạn này Ui mượt đấy mượt đấy mượt đấy Ui Rất ngọt các bạn ạ Rồi xem coi nó như thế nào luôn nha Con này thì có vẻ lạng hơn con uh, Cái gì nhỉ A mười mười mười mấy đấy chặt to gì đấy đấy F22A chặt to lắm rồi lạ hơn tí nhưng mà mình cố gắng mình cố gắng làm sao điều khiển cho nó qua ha. Hy vọng là vậy Rồi tốc độ vẫn là mắc nha uhm. Ui Cái con Cái con anh nó vẫn còn ở dính ở trên đấy các bạn Vừa các bạn thấy không <laughs> Nhìn nó nhỏ vãi trường Ok đi này Rồi không đi trô được nữa luôn các bạn ạ chỗ nào ok ok ok bẻ lái santo các kiểu ok ok <laughs> quên máy bay không santo được bẻ lái các kiểu thôi lên đi lên đi rồi tiếp tục lại có những sonic bom rồi mình hiểu làm sao để qua được rồi các bạn ạ mỗi lần mà tới cái tầng đối lưu tầng bầu khí quyển ấy là mình phải lạng oh my god không lên được các bạn ạ pha này lạng lỗi quá té luôn rồi ha rồi vậy là chiếc con siêu âm này cũng không thể nào lên được nha Cố thì lên được nhưng mà không cố thì không lên được ha Vâng, và đây chính xác là phương tiện cuối cùng cho cái thử thách của chúng ta nha các bạn ơi Chính xác là một quả tên lửa ha <laughs> Ok chưa? Rồi bây giờ mình đi này các bạn này Tên lửa thì chắc chắn phải đi trồ mới đi được nha các bạn Ok chưa? Rồi đi này Rồi, vâng Xem coi <laughs> Tên lửa nó sẽ như thế nào nhá Ui, <laughs> ui vẫy cả trưởng ạ à. chơi cả tên lửa vô đây luôn nó mới chất các bạn ạ ui, ui, ui có sonic bomb luôn nha quá khủng không còn từ gì để chối cãi nữa các bạn ạ rồi có thêm phạt nữa này nhưng mà tên lửa có vẻ đi lạng lắm các bạn ạ lạng hơn ờ, so với lại um, những phương tiện như kiểu máy bay các kiểu à tại vì nó là tên lửa mà <laughs> ui và nó cũng có hiệu ứng nha đâu phải không có đúng không các bạn đó chất chơi người rơi con tê tê trồn trồn cào cào châu chấu ờ, bìm bìm là đây đây các bạn ạ thấy chưa quá đỉnh cao Đấy, đi trồn bạn nữa này wow wow wow wow <laughs> oh my god trời ơi nhìn nó phong lửa kìa trời ơi khủng vãi cả trưởng ừ, nhưng mà có vẻ như tên lửa nó cũng y chang máy bay phải qua đạn quạn không này nó vẫn kiểu bị uh, tới cái tầng bầu khí quyển á là nó không thể nào lên được nữa nhá ừ, mặc dù đã là tên lửa ok quất la ngoài luôn nào ui bắt đầu đạm hơn rồi này đúng chính giữa luôn con ạ ui đỉnh cao cớ lên tới mắt trăng luôn nha các bạn bút thêm lần nữa nào lần này khôi sẽ đâm vào mặt trăng xem coi là nó có nổ to hay không nhá đâm thẳng trực diện vào mặt trăng luôn các bạn ạ dù tốc độ ờ, không được cao cho lắm có 400 mấy thôi khi ở bút đi trô đấy nhưng mà khôi sẽ hy vọng là khôi sẽ làm được ui đỉnh cao thật đâm luôn đâm luôn đâm luôn đâm luôn đâm luôn ui trời ơi vừa nghe cái bụng vào mặt trăng cái đơ con mẹ nó luôn các bạn ạ phái cả trưởng tên lửa ok và chắc có thể là thử thách của mình cũng tạm kết thúc tại đây thôi các bạn ạ tại vì thử thách này cũng khá là ổn rồi ủa mà trái tên lửa đâu ta ui không thấy nữa các bạn ạ à đây đây đây đây đây đây đây là chạy tên lửa này, trời nó bé tí luôn các bạn ạ này Wow Kinh đấy à Ok, thôi mình nghĩ là mình sẽ kết thúc uh, thử thách này tại đây thôi Thì nếu các bạn thích cái thử thách này của mình Nhớ cho mình một like, chia sẻ và đăng ký channel của mình nhá Đừng quên comment đóng góp ý tưởng video này nha Đặc biệt hãy nhớ like cho tôi nếu bạn không muốn ăn Ok Thì ok, chắc có thể là video này kết thúc tại đây thôi Thì rất cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của mình nha và bye bye các bạn See you vào một thử thách tiếp theo ha Ok Bye bye Ciao I feel